trời sinh ra kiếp má hồng người hai bên nước giữa sông tình đời đụng trong phần người lòng đong nước mắt